À, xin chào các bạn. À, mình tiếp tục với bài số 3 nha các bạn. Ở bài số 3 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các chữ à, có nét ừ, khuyết trên và nét cong kính. À, mình bắt đầu với à, các chữ có nét khuyết trên. À, đầu tiên là âm L. À, khuyết trên độ cao là hai ly rưỡi. À, mình sẽ bắt đầu vị trí bắt đầu mình là ở đây. À, độ cao mình sẽ chia làm đôi, độ rộng mình chia làm ba hoặc là làm tư cũng được các bạn vị trí gần với lần kẻ đứng à, các điểm đi qua mình xác định trước các điểm đi qua à, chỗ này là nửa ô ly rồi à, cong lên một điểm trên đây độ cao lên đây là nửa ô ly rồi mình sẽ đi về đây rồi mình kéo thẳng xuống đây rồi đó là nét thứ nhất à, đây mình viết rồi, mình bắt đầu nói các điểm này lại rồi, à, mình đặt bút ở đây rồi mình sẽ nói nè đây là một đường thẳng rồi đến đây các bạn cong rồi kéo về tới đây mình sẽ kéo xuống một đường thẳng rồi gần tới lằn kẻ ngang mình sẽ cong lên à, mình đá lên đây là kết thúc đây là độ cao là nửa ly ở đây là âm L tiếp tục với âm hờ điểm bắt đầu cũng giống như vậy đây mình xác định điểm bắt đầu trước rồi mình viết nét viết trên trước rồi đến đây thẳng mình cong nè cao lên là nửa ô ly nữa rồi đi về đây mình bắt đầu kéo thẳng xuống tới đây các bạn sẽ nhấn bút xuống để cho nét đậm là nó nằm từ bên dưới đây là nét phía trên à, đến âm hờ mình sẽ gắn vào là nét móc hai đầu nữa thì mình sẽ bắt đầu ở nét móc hai đầu là à, nửa ô ly ở đây là ở vị trí này rồi độ rộng của nó là à, phần tư thì mình sẽ viết phần đây à, sau đó à, mình sẽ đá lên à, vì ra đây rồi mình sẽ viết nét viết nét móc hai đầu từ đây nếu các bạn quen à, các bạn đưa từ dưới lên cũng được còn không mình sẽ đặt bút ở đây thì khi đặt bút ở đây các bạn phải khéo là mình sẽ viết ra một nét mình đừng có lướt bút lên đây nữa thì cái nét nối của mình nó sẽ nằm cao này nó sẽ không đẹp rồi giờ thì mình sẽ đặt bút gần cái này chút xíu này để mình lướt lên nè rồi đến chính giữa mình sẽ đưa ra ngoài rồi đá xuống rồi mình cộng mình hất lên đây rồi à, khoảng cách từ đây đến đây nữa bạn mình lưu ý chỗ này nó là 1 phần 2 ô ly à, đây đến đây là 1 phần tư đây đến đây là khoảng 1 phần tư nữa thì đây đây là 1 phần 2 rồi L H rồi âm bờ âm bờ mình cũng bắt đầu giống như vậy mình sẽ xác định trước các điểm đi qua à, ban đầu mình viết chữ đầu tiên các bạn nên xác định cái điểm đi qua trước rồi một hai chữ các bạn quen rồi thì các bạn không cần xác định nữa mình cứ đặt bút là mình viết thôi này lên đây là nửa ô ly rồi mình cong lên độ cao thêm nửa ô ly trên này nữa rồi này là mình đậm bút nè nét đậm xuống nè rồi mình cong lên đây nó qua đây âm bờ à, đến âm ca âm ca thì cũng như mình viết giống như âm hờ nhưng mà vị trí ngay chúng giữa là mình sẽ thắt rồi các bạn nhìn nha mình sẽ thắt ngay chính giữa đó mình vẫn giữ nét viết trên giống như vậy rồi mình không cần dở bút lên mình đưa bút luôn mình rê bút lên đây tới nửa ô ly nè rồi mình sẽ đưa ra ngoài rồi tới giữa ô ly mình sẽ thắt nha đá lên cao 1 phần 2 rồi đó là âm ca rồi đến các chữ có nét công kính mình sẽ bắt đầu với âm o thì khi để âm o mình viết á, các bạn viết mà để che được khuyết của âm o khuyết điểm của âm o mình sẽ viết bắt đầu ở bên đây ba phần tư cũng độ rộng là ba phần tư rồi khi nói đến vị trí bắt đầu thì mình dở bút lên đó được âm o rồi âm ô thì các bạn chỉ cần đổi nón à, mà các bạn lưu ý khi mà bỏ đội nón thì các bạn bỏ dấu vừa phải và nằm trong ô ly thứ hai tránh bỏ lên cao quá đây mình sẽ bỏ dấu ô rồi đến âm ơ thì các bạn cũng bỏ dấu nghiêng một bên à, đừng bỏ đứng nha không bỏ đứng trên này mình bỏ sẽ nghiêng một bên ở đây để mình được âm ơ rồi đến âm a thì âm a các bạn cũng bắt đầu à, với nét cong kính trước à, mình sẽ bắt đầu bên hông đây rồi mình có nét công kính rồi mình sẽ viết thêm một nét móc dưới nữa à, vị trí tại sao mình bắt đầu ở mó ở đây thì khi mình nói với nét móc dưới ở đây thì ngay chỗ này điểm nối này mình sẽ không thấy nữa này, dấu nối chỗ này nãy là mình đã bị treo khuất rồi cho nên mình không thấy dấu nối trên đây nếu các bạn bắt đầu ở trên này thì mình phải thật khéo mình thật khéo mình lướt qua luôn để cho nó không thấy cái mối nối rồi sau đó mình vẫn viết thêm một nét móc dưới rồi a tới á á tương tự vậy các bạn à, khi viết dấu á thì các bạn sẽ viết à, vừa trên chữ và nằm trong ô ly thứ hai à, ớ cũng vậy mình cũng bỏ dấu lên đây vừa trên chữ và nằm trong ô ly thứ hai à, đến âm giờ vẫn bắt đầu nét cong kính trước rồi ở vị trí hai ô ly à, mình sẽ kéo một nét thẳng xuống rồi đá lên đây là độ cao cũng là các bạn lưu ý cái điểm dừng bút này của mình là lên đá lên à, cao 1 phần 2 ô ly và rộng ra đây cũng là 1 phần 2 ô ly rồi đến năm đờ thì các bạn cho một dấu gạch ngang nhỏ ở vị trí ở nửa ô ly thứ hai này rồi mình sẽ được âm đờ rồi đến à, âm g à, âm g cũng tương tự giống như vậy các bạn phải viết nét hoàn chỉnh nét công kính trước rồi sau đó các bạn gắn vào nét khuyết dưới à, mép khét dưới thì cũng cao là à, dài xuống là hai ô ly rưỡi à, bây giờ tới đây vị trí đây là của mình một ô ly à, mình đã kẻ thiếu rồi hai ô ly rồi vậy thì mình sẽ kéo một nét thẳng từ đây à, đến gần tới hai vị trí này mình sẽ cong vào xuống đây thêm nửa ô ly nữa là khoảng ngay đây à, cái bụng của nét phía dưới là, là nửa ô ly thì mình cong vào khoảng vị trí này đó mình sẽ xác định trước các điểm nè rồi sau đó mình kéo lên đây và mình đưa thẳng lên đây là thêm 1 phần tư rộng ra 1 phần tư cao là 1 phần hai là vị trí này đó mình chấm các điểm trước rồi mình sẽ gắn vào nè đây từ vị trí này các bạn sẽ kéo xuống rồi gần tới hai ô ly mình sẽ cong qua nè rồi sau đó mình sẽ cong lên cái bụng đây là độ rộng là nửa ô ly rồi mình sẽ đưa thẳng lên trên rồi mình sẽ được âm g à, và âm cuối cùng là âm q mình cũng viết nét cong kính trước rồi mình sẽ kéo thẳng từ đây xuống đây là hai ô ly rồi tới vị trí này rồi, kéo thẳng xuống rồi. À, đây là các chữ có nét công kính thì khi các bạn viết các bạn lưu ý một số điểm ví dụ như bây giờ mình viết âm o của mình nét công kính của các bạn là bạn viết ở trên thì các bạn lưu ý mình viết một chữ cho các bạn xem nha ở trên này à, thì mình sẽ viết như thế này cũng rộng là 3 phần tư rồi đến đây thì mình lướt nhanh bút mình sẽ thấy cái dấu nối chỗ này cho nên mình sẽ mình đưa qua vừa qua chỗ bắt đầu hồi nãy luôn để mình không thấy cái dấu nối lại à, thì chữ mình sẽ đẹp à, lỗi các bạn là dễ viết tới đây nè các bạn đưa lại tới đây ngưng thì dấu chỗ này còn một khoảng trống cho nên là thấy cái mối nối chỗ này à, à, bài số 3 đến đây là kết thúc à, các bạn viết cho thật là đẹp và gửi bài cho mình nha à, xin chào các bạn